đây về ờ, các bạn tháo ra đây có hai con ốc này đây nó gì đây dặn hai ốc này dặn hai ốc này dặn ba con ốc này sau đó ta dở cái kính này lên đây dở kính lên là lấy ra khi về giáp lại thì ờ, mình để đây cái này nó có cái đấy đây về gần cảnh này đây đây nè ta nhét xuống đây nhét xuống gì xong đè xuống rồi rồi thì ta để vào cái lỗ này thôi đây giờ bắt ốc lại bắt ốc lại đây tôi thao tác lại gỡ ra gỡ ra đây gỡ ra thì gì đặt cho cái kính an toàn về ta giáp lại nghiêm vô rồi lấy tay đè xuống rồi dài vô thôi okay. rồi giờ hoàn thành 人家管。